từ cảng Phan Thiết, lướt sóng 120 km ra đảo Phú Quý, lại có đến 4 hãng tàu khác nhau để lựa chọn chất lượng và lịch trình. Thăm đảo Phú Quý không khó như người ta thường nghĩ. Thời tiết từ sau Tết đến mùa gió Nam tháng 8 thật lý tưởng, biển êm như một hồ nước lớn, sóng nước đong đưa nhịp nhàng. Tại sao bạn không khoác ba lô lên đường? Phú Quý, một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận. Đây là một quần đảo với 12 đảo. Đảo Phú Quý lớn nhất có diện tích khoảng 17 km vuông, còn lại là những hòn lẻ theo cách gọi của người dân địa phương như hòn chanh, hòn trứng, hòn đen, hòn đỏ, hòn giữa, hòn trào. Lớn nhất trong các hòn lẻ là hòn chanh, cách đảo lớn khoảng 600 m, có diện tích 2,8 km vuông, Hoành đảo được bao bọc bởi đai san hô dày, điểm sâu nhất là 42 m, nơi ghi nhận 72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài nhuyễn thể. Ngoài ra còn có hòn hải, cách đảo Phú Quý 65 km, có chiều dài khoảng 130 m, bề ngang chỗ rộng nhất khoảng 60 m, điểm cao nhất là 113 m. Đây là cột mốc A6 để xác định đường biên giới biển của Việt Nam. vốn là đất cũ của trăm ta, người trăm gọi là Cô Rông, người Việt gọi trại thành Cổ Long. Ngoài ra, đảo còn có nhiều tên khác như Thuận Tịnh, Cù Lao Khoai Sứ, Cù Lao Thu, Tổng Hạ. Trong các bản đồ hàng hải phương Tây, đảo có tên Polu de Mer, nghĩa là đảo biển trang trí. Từ năm 1844, địa danh Phú Quý chính thức xuất hiện dưới thời vua Thiệu Trị. chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ từ nữ vương chăm ta bị đáy đến bài học địa lý trên những vách đá núi lửa dựng đứng. hay đến đảo Phú Quý cùng Exotic Việt Nam để được chia sẻ các câu chuyện thú vị về câu cá mập với lão ngư hòn hiếu khách đắm mình dưới làn nước màu ngọc bích, tự hào với bước chân mở cõi của cha ông và no nê với thế giới hải sản mà lại không thể nhớ hết được tên gọi. Với hệ thống kè biển kiên cố bao quanh đảo và hệ thống đê chắn sóng bao bọc các vụ tàu neo đậu tàu bè, đảo Phú Quý đang thay đổi từng ngày.